trước đó nữa trước đó nữa thì mình có nhận định cho tất cả anh em hai trận đó là trận Atletico và Girona nha thì cái trận đó mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo Atletico chấp với mã kèo là 0,25 thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo Atletico và cái trận pha Mali cao thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm đội chủ nhà pha Mali cao thì cái trận này anh em cũng đã húp được cái trận pha Mali rồi nha thì pha Mali ăn với tỷ số 1-0 thì anh em cũng đã húp được còn Iraq và Nhật Bản thì chiều nay nó mới đá nha anh em thì còn cái trận mà Porto thì mình cho tất cả anh em nằm đội chủ nhà Porto thì anh em cũng đã hút được à, nửa kèo nha và cái trận Watford thì mình cho tất cả anh em nằm trên và nằm tài thì anh em hút full hai mã kèo này thì từ bữa tới giờ mình nhận định kèo cho tất cả anh em thì toàn tỷ lệ ăn rất là nhiều nha thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em nữa cái giải cúp C2 giữa Arsenal và Sporting nha diễn ra vào lúc 3 giờ 3 giờ ngày 17 à, tháng 3 nha anh em thì cái đây là lượt về của Arsenal và Sporting trong cái giải cúp C2 thì lượt này sẽ là lượt đổi trực tiếp nha anh em thì anh em cũng thấy lượt đi trên sân khách của trên sân nhà của thằng Sporting á, thì Arsenal để hòa với cái tỷ số là hai điều thì đây là lượt về trên sân nhà của Arsenal thì Arsenal chấp cái mã kèo là hơi sâu nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội thì anh em cũng thấy bên phía Arsenal trong cái chuỗi trận thì trước đó thì Arsenal để hòa hai đều trên sân nhà của Sporting và qua trận Arsenal à, đá trên sân khách uh, giữa đấu trường ngoại hạng Anh đó thì Arsenal ăn với cái tỷ số 3-0 trước Fulham nha anh em thì anh em xem những trận gần nhất của Arsenal Arsenal trước đó thì Arsenal đã có một cái chuỗi trận không tốt là để thua 3 trận liền dưới hòa trước Brentford còn sau này Arsenal anh em thấy những trận gần nhất năm trong năm trận gần nhất thì Arsenal đã thắng hết 4 trận rồi để hòa một trận trước um, Sporting thôi. Còn bên phía Sporting thì anh em cũng thấy Sporting của Bồ Đào Nha thì um, bên phía Sporting trong 10 trận gần nhất thì Sporting đã thắng hết 7 trận và để hòa hai trận và để thua một trận trước Porto thì anh em cũng thấy cái phong độ của thằng Sporting cũng đang rất là tốt nha thì thành tích chơi trên sân nhà của thằng Arsenal thì anh em cũng thấy trong 4 trận gần nhất thì Arsenal đã thắng với mặt hai trận thắng với hai trận và để thua một trận trước Man City và để hòa một trận trước Brentford thì anh em thấy thành tích chơi trên sân nhà của thằng Arsenal này rất tốt nha nhưng mà trận này Arsenal được đấu trên sân nhà nữa thì Arsenal sẽ nắm chắc cái vé đi vào vòng trong chỉ thằng thắng cách biệt một bàn thì à, còn bên phía chị Sibotin thành tích chơi trên sân khách của chị Sibotin thì anh em cũng thấy nếu mà tính trên mọi đấu trường thì thằng chị Sibotin này chơi trên sân khách toàn thắng toàn thắng trong 4 trận gần nhất thì cái phong độ của thằng chị Sibotin này đang rất là tốt đang rất là cả bay cao nha anh em thì trong trận này chị Sibotin làm khách trên sân nhà của ông lớn ngoại hạng Anh là Arsenal nữa thì liệu chị Sibotin vẫn có giữ được cái phong độ này hay không thì tiến vào cái phần đối đầu của, thằng chị thằng Sibotin và Arsenal thì anh em thấy hai thằng này gặp nhau hai thằng này gặp nhau trong 3 trận gần nhất thì đã hòa hết hai trận và một chỉ có Arsenal thắng một trận lúc mà 2018 rồi là thắng trước Wattin với cái tỷ số là 1-0 thì mình sẽ tiến vào cái phần mà lịch sử hai thằng này nó gặp nhau thì trận đó hai điều thì anh em thấy cái đội ghi bàn đầu tiên là cái đội Arsenal nhưng mà Arsenal chơi trên sân khách nhưng mà vẫn được ghi bàn đầu tiên là vì phong độ của thằng Arsenal rất cao thì anh em thấy trong cái trận đó um, bên trang um, sofa Sico anh em thấy đánh giá cái thằng Arsenal này tới 66,2% là cầm bóng tỷ lệ thắng còn bên phía Sporting chỉ cầm bóng được tỷ lệ là 15% thôi Hòa thì tỷ lệ là 17% Thì anh em thấy cái phong độ của Arsenal này cầm bóng rất là nhiều Thì nếu mà đấu trên sân nhà của Arsenal nữa thì Arsenal sẽ thắng với một cái cách biệt rất là nhiều bạn thì đó là cái phần nhận định của mình chỉ mình xem vào cái tỷ lệ góc góc thì trận đó Arsenal đã thắng tới 9 góc lượng nha anh em 9 góc và bên phía Sporting chỉ được 3 góc thôi thì anh em thấy cái phần kiểm soát bóng của thằng Arsenal này rất là nhiều trong trận đấu hầu như 70% 80% là bóng đã nằm trong chân của các cầu thủ Arsenal rồi thì mình sẽ tiến vào cái trận đấu mà mình nhận định hôm nay thì hiện tại mình nhận định hơi sớm nên chưa có một cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần tỷ lệ kèo cho tất cả anh em luôn thì cái trận này nhà cái đang đánh giá cao cái thằng uh, Arsenal trên sân nhà thì anh em thấy đưa cái mã kèo mà Arsenal đang chấp với cái mã kèo là 1.5 và tài xỉu 2.75 thì anh em cũng thấy cái mã kèo này là cái mã kèo mà nhà cái đang đánh giá thằng Arsenal này rất là cao thì đưa cho anh em xem cái lượt đi thôi cho anh em xem cái lượt đi là thằng Arsenal chỉ chấp đồng một nửa đồng nửa thôi anh em đồng nửa 0.25 thôi nhưng mà tại sao trận này nhưng mà tại sao trận này nhà cái lại đưa cho Arsenal chấp chiếc cái mã kèo là 1.5 thì cái trận này Arsenal nhà cái đang đánh giá cao với Arsenal trận này sẽ thắng với một cái cách biệt là từ hai bàn đến ba bàn thì bởi vậy nhà cái mới đưa ra một cái tỷ lệ kèo cao như vậy tài xỉu thì có 2775 thì anh em cũng vẫn có thể nằm cái mã kèo tài được nha thì à, nếu mà anh em chơi trang thì anh em có thể chờ kèo tụt nếu trong trang là nó đang có cái kèo 1,25 ăn 8 thì nếu mà ra sân đá trong tầm tầm 10 phút thôi anh em vào cái kèo một Arsenal chấp một quà cho mình thì tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn cái đó là cái vấn đề mà anh em chơi trang mà anh em có thể chơi được những cái mã kèo mà chấp sâu như vậy nhưng mà anh em có thể chờ kèo tụt thì anh em thấy trung bình thằng Arsenal gặp trong thằng Sporting trong cái trận rồi trên sân khách thì Arsenal tới phút 22 mới có bàn thắng đầu tiên thì bởi vậy anh em có thể chờ 10 phút kèo sụt xuống còn một quả anh em hãy vào thì mình sẽ vào cái bảng mà mình đây mình sau này mình sẽ lên một cái bảng giống như vậy là mình chọn kèo nào mình sẽ để lên đây cho tất cả anh em để anh em có thể nhìn vô anh em dễ hiểu hơn thì đây hai này gặp nhau vào lúc 3 giờ thì kèo mình để đến đây cho tất cả anh em nằm nằm Arsenal trừ 1.5 đó là cho tất cả anh em nằm kèo trên mình để tên cái đội mình nằm lên nha mình để tên cái đội mình nằm lên nằm với cái mã kèo chấp là bao nhiêu còn hiệp 1 hiệp 1 thì anh em thấy mình để cái để tên nằm với Arsenal trừ 0.5 là nằm kèo trên chừng nào mình để dấu tên của thằng đội dưới và dấu cộng á, thì anh em phải nằm kèo dưới còn tài xỉu tài xỉu thì mình để như vậy mình phải để phải 2,75 là hiện tại tài xỉu đang 2,75 thì anh em chọn tài là anh em nằm tài cho mình còn tài xỉu hiệp 1 thì anh em mình thấy để chữ để chờ ra sân hay không thì anh em hãy chờ ra sân thì mình sẽ cập nhật kèo tuột mình sẽ cập nhật trực tiếp trên nhóm cho tất cả anh em thì đây là cái mã kèo mà mình cho tất cả anh em anh em cứ nhắm theo cái mã kèo này mà anh em theo những cái kèo mình cho tất cả anh em luôn nha thì đó là những cái kèo mà mình nhận định cho tất cả anh em còn anh em nào mà đang xem được video này rồi á